Em chào các anh Trên tay em là ờ, bộ quà đặc biệt dành cho R18 bản First Edition Ai mua R18 và bản First Edition thì sẽ được tặng một bộ quà này Đây là một bộ quà được nhập trực tiếp từ Đức Và bây giờ em sẽ mở nó ra đây đây là thư của à, BMW gửi đến các anh Đó. đây là một photo dạng à, như kiểu là chứng nhận là các anh sở hữu R18 Thoát đi quá đây đây là một cuốn sách tiếng Anh và tiếng Đức hy, hy vọng là tiếng Anh nó nói về lịch sử hình thành phát triển rồi những cái phong cách thiết kế đây là con à, R5 in tại Ý nó đẹp ở đây đây là bộ quà bộ quà thì có một chiếc mũ một chiếc mũ R18 đây đây nó có một đôi găng tay găng tay để làm gì thì em nói đây nó có một cái ờ, thắt lưng này đây là thắt lưng first edition rồi 18 edition đây là ba cái logo ba cái logo rất đẹp các anh nhìn mũ của em có giống không logo này để làm gì để là thay lắp bình xăng và cái chỗ bưởng máy của R18 đây là một cái tool để siết ốc đây là ốc đặc biệt là khách hàng mua R18 chỉ bản First Edition mới được tặng cái bộ quà này bởi vì cái tính độc bản của R18 bản First Edition khá là cao First Edition bởi vì là gì? Bởi vì là tên nó First Edition khi mà mình mua bản R18 những người đầu tiên ấy, thì sẽ được tặng còn à, hãng sẽ ngừng sản xuất bản First Edition vào tháng à, tháng 6 năm 2021 ai muốn sở hữu bộ quà này và đặc biệt là R18 First Edition thì nhanh tay bởi vì là nó không còn nhiều đâu cảm ơn